Thưa quý vị, nhân hậu là một trong những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Phẩm chất ấy càng rõ nét hơn trong những dịp đặc biệt, luôn mở rộng lòng mình với những mảnh đời khó khăn trong xã hội. Những hình ảnh mà chương trình ghi nhận vào thời điểm chuẩn bị đón Tết nhâm dần sau khi vừa trải qua cao điểm dịch đã phần nào thể hiện được điều này. Kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây. 3.000 phần quà Tết 1.500 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 3 căn nhà tình thương. Những con số biết nói ấy chính là kết quả của hành trình chia sẻ yêu thương cho bà con nghèo đón Tết nhâm dần của Quỹ Vừa A Dính mà bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước làm nhịp cầu nối đến các doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo Tết cho bà con nghèo khắp nơi. Từ thành phố, thị xã, băng qua đồng bằng, đến vùng sâu, vùng xa, vùng phên dậu biên cương, Dẫu đường xá xa xôi, nhưng ở tuổi 76, bà vẫn không ngại vất vả đi đến thăm hỏi bà con, trao những món quà Tết đậm nghĩa tình như một sự sẻ chia cùng người dân. Tấm lòng của các nhà từ thiện người ta hiểu rõ cái điều người ta làm, thành ra là không cần phải động viên nói nhiều, người ta hiểu rồi người ta tự giác, người ta ủng hộ đóng góp như một sự lan tỏa chạm đến trái tim yêu thương của những người phụ nữ đã đồng hành với quỹ Vượt A Dính suốt bao năm qua. Một trong những cánh tay nối dài của quỹ Vượt A Dính là nữ giám đốc doanh nghiệp Trà Tâm Lan, Võ Thị Lấn. Cũng trải qua một năm khó khăn, nhưng năm nay bà Võ Thị Lấn vẫn tiếp tục gắn bó với quỹ Vựa A Dính khi trao 1.000 phần quà Tết cho bà con. Ngoài ra, bà còn phối hợp cùng nhiều xã huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trao tổng cộng gần 5.000 phần quà Tết, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Những đối tượng mà bà hướng đến bao gồm các hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu tù binh, cựu chiến binh và các em học sinh nghèo vượt khó. Mỗi phần quà tuy đơn giản nhưng lại chất chứa cả một tấm lòng nhân ái, khiến cái Tết của bà con, của công nhân và người lao động trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Vui làm sao khi trong những thời điểm năm hết Tết đến, vẫn có những người dù bận biểu đến mấy cũng cố gắng tranh thủ, chia sẻ miếng cơm, manh áo, cùng với những người khó khăn hơn mình. Với niềm mong mỏi, bà con sẽ làm ăn khấm khá hơn, bớt vất vả hơn trong năm mới. Dịch bệnh à, hai năm nay thì à, doanh nghiệp của chúng tôi cũng là không có nằm ngoại lệ à, nhưng thường mỗi năm làm như thế nào thì năm nay chúng tôi cũng cố gắng để làm như thế đó cho tất cả bà con ở trong tỉnh Tây Ninh cũng xích xót 5 ngàn phần gì đó công ty ờ, trò Tam Đan của chúng tôi làm được thì chúng tôi thấy chúng tôi rất là ấm lòng rất là vui cái nghĩa cái tình mà những tấm lòng nhân hậu đem lại cho bà con nghèo trong những ngày xuân dù không thật lớn giá trị về mặt vật chất nhưng ý nghĩa xã hội lại vô cùng lớn lao. Có lẽ vì vậy mà bao năm qua, công việc này luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Của ít, lòng nhiều, những món quà thơm thảo từ bàn tay chị em đóng góp hy vọng sẽ đem lại cho mọi người một niềm tin năm mới sẽ nhiều may mắn suôn sẻ hơn À, dịp mà Tết đến như thế này, à, doanh nghiệp Trà Tâm Lan à, có cái sự quan tâm ủng hộ nhiều chương trình an sinh xã hội của huyện. Tết năm nay Trà Tâm Lan cũng ủng hộ bà con có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vui xuân đón Tết về phía chính quyền địa phương chúng tôi cũng rất là, là trân trọng nó mang cái ý nghĩa rất là lớn là tại vì Tam Lan cũng nhìn thấy được bà con với đó heo hút tặng cho anh vậy thì quá vui rồi chứ còn gì nữa rất cảm ơn trà tam làng <laughs> mỗi khi mà tết đến xuân dày á, thì công ty sẽ có một cái phần quà nó gửi đến cho công nhân á, là có một cái tết thật là ấm no đầy đủ và xuân dày bên gia đình nhiều hơn nhiều người từng nói chỉ khi gặp chuyện mới biết lòng người quả thật sau mùa dịch covid đi vào lịch sử đã xuất hiện nhiều người nhiều tổ chức miệt mài làm công tác xã hội từ thiện nhiều đến vậy gia đình Trà Tâm Lan là một trong số đó. Năm hết Tết đến, tấm lòng của nhiều chị em phụ nữ càng được thể hiện rõ hơn qua những chuyến xe xuôi ngược các vùng miền còn khó khăn của đất nước để đem đến cho đồng bào những gói quà xuân đậm hương vị Tết, ấm tình nghĩa đồng bào. Những hình ảnh đẹp về tình người ấm áp cùng đón mùa xuân mới về trên khắp mọi nẻo đường đã khép lại chương trình Nơi yêu thương ở lại kỳ này. Rất mong nhận được những sự đóng góp, ý kiến, chia sẻ của quý khán giả.